Em xin chào mọi người Buổi chiều hai vợ chồng dắt vợt ra sông kiếm cá Vô kho tiêu ăn cơm nha mọi người Chút nữa nước lớn em đi dứt tôm và nước còn rồng Em dứt cá có cá rồi mọi người dính rồi dính rồi vô rồi đó, cá lên cá lên ở chỗ của mấy bạn không biết gọi đây là cá gì chứ ở địa phương của mình người ta gọi cá này là cá liềm kiềm nha mấy bạn còn chỗ địa phương của mấy bạn gọi là cá gì thì mấy bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết chứ nhé cá kiềm này khó bắt lắm mình chỉ cần động đậy một cái là nó lặn mất tiêu à nên mình phải ngâm giật xuống trước đó, để cá cá vô bắt đầu mình dở lên từ từ chứ dở nhanh lên cũng không được nha dở nhanh lên là nhảy ra ngoài hết rồi một con này hơi nhỏ chút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

đây nè loại ở đây loại này nhóc ở trên mà mà, mà, không vớt được bây giờ nước lớn nha mọi người nước lớn rồi bây giờ em chuyển qua em đi dứt tôm mà nước này không biết có nhiều hay không đây nữa ấy da vô rồi dính rồi bự không ồ cũng được cũng được được mấy con cá cho bà trời ơi đâu thằng bằng nữa trời ơi bà nói hả không sống rồi hả sống luôn kìa cá gì không biết luôn bự ờ, con ờ, cá này là con cá ờ, cái gì cá kèo cá kèo con cá kia kìa con này sao nhìn bản giống như à trời sao nhìn giống như con cá gì con cá gì ta trời bà không biết cái gì mà bác cứ ơ ơ ơ á á á không mà trời cá, cá đù vậy á thiệt trời trời bà sống ở vùng sông nước bao nhiêu năm bà nhìn con cá bà nói cá này cá làm khô ông nội ơi ai biết được ờ, cá này cá gì comment bên dưới với mình nhé cá cơ à, cá gì trời tự nhiên quên tên <laughs> cá gì nè sao nhìn thấy ta nè ngay trăng ống màu cam nhìn xuống nè nằm cặp bờ luôn nó đứng chỗ một rồi nó không lội thấy không đúng rồi <laughs> con dạng bữa nay nhìn khó thấy thiệt đúng không chẳng hôm nay hàng di động không nghe nhỏ mà cầm xô đây luôn đi con cá con cá gì con cá gì dài thòn á gì Chờ con xui dính hay là có nghĩa là nó nằm chìm chứ Nước không quận nhiều quá Nước Nếu được, lúc xui <laughs> bà tức bà chưa biết cái gì nãy giờ bà suy nghĩ giờ bà quay nữa kìa mọi người ai biết cái gì comment bên dưới giúp mình nhé nãy nãy vui lắm chui hơi chui hơi chui lại là có đây không nhận thiệt liếc lại nó có chuyện không nhìn khó thấy kìa nhìn thẳng xuống luôn nó nó có thành luôn á nhìn không thấy được đúng rồi sát vô luôn nó đó ừ rồi rồi tuột ra rồi nó ở trước con cá này nhìn hả đút cái đầu ra nhìn mới thấy á bữa nay nhìn khó thấy dễ sợ luôn á chứ không tôi dính à ờ bà cá bà nhảy lăn tăng lăn tăng lấy luôn rồi cá lấy luôn đâu rồi cá bự không Lúc giờ kéo gà hả tôi Rồi <laughs> ba lớn một số nữa à hôm Vô Rồi ra Cá cái gì vậy? Cá bữa làm đó à. Ờ. cá này tí thiệt chứ tôm cá gì đâu trời <laughs> cái thùng mì đẳng luôn hôm nay thua bữa xa ở, ở ngoài mình có ờ, chưa được 100 kg mọi người mà sao vô clip mình mập với người ta <laughs> mình ở ngoài mình có tám mấy ký hà thiệt quá mập rồi nổi nước chập chờn thì nhìn không thấy được đó cắt vô luôn thấy không <laughs> chiều mát rồi rồi bắt đầu xuống ngoài kè chơi ha đây đó chiều mát này đây người ta bán cà phê à, trà sữa nè đây là công đoạn làm sạch sẽ nha mọi người xong rồi lên mình lên mình ướp ướp xong xuôi mình kho tiêu cay thì cay vô bảo đảm cho mọi người bao mọi người lúng cái nồi cơm luôn à, cá này ăn là coi như là bao ghiền bao vây chịu khó hơn xíu đỡ tốn tiền cũng được bữa cơm sống qua ngày.